đầu tiên là cái bộ đầu tiên là bầu cua báo rung sáu mặt à. đi chơi thì cái mà anh em cần chuẩn bị cho mình là bỏ duy nhất một hộp vô nắp là nắp chợ nè nắp chợ để chợ anh em chỉ cần cháo một hộp duy nhất vô luồn một hộp vô là nó sẽ báo rung cho anh em biết cả sáu mặt đánh chuẩn xác tuyệt đối 100 phần trăm thì đây là cái công thức mình ghi lại sẵn để cho anh em cùng test với mình luôn coi nó chuẩn xác tới đâu thì à, sáu mặt của cái hộp này nó sẽ có sáu cái tầng rung khác nhau thì mình ghi trên giấy này thì anh em nhìn vô đây và mình sẽ mở cái này ra để cho anh em biết được nó rung ngắn hay rung dài để anh em đánh chung với mình luôn thì đầu tiên là không rung là nó sẽ ra con cua còn một ngắn một dài thì anh em cứ đánh con bầu một cái ngắn thì đánh con nai hai cái ngắn thì đánh con tôm một cái dài thì đánh con gà và hai cái dài đánh con cá thì mình sẽ bỏ một hộp này thôi mình lắc cho anh em coi đây à, nhìn vô cái đèn đỏ này nó chớp là anh em sẽ biết nó rung ngắn hay rung dài nha một cái dài một cái dài để có đánh con gà đấy con gà không rung đánh con cua đó đi chơi chỉ cần luồn duy nhất một hộp đĩa chợ nắp chợ không rung tiếp vẫn là con cua đấy rất là chuẩn này. vẫn không rung đánh cua tiếp lắp bao nhiêu cái cũng được đó cứ hạ xuống là nó rung thôi một cái dài hai cái dài hai dài đánh cá nè con cá một cái dài hai cái dài vẫn con cá một cái dài đánh gà đó đây là cái bộ đầu tiên chơi bằng hộp bầu cua báo rung sáu mặt đi chơi chỉ cần luồn duy nhất một hộp cho là anh em có thể chơi được còn bây giờ mình sẽ chuyển qua cái bộ thứ hai để hỗ trợ cho anh em chơi là mình sẽ chơi bằng nắp camera thùng camera thâu camera thì mẫu mã ở đây mình làm được tất cả các loại mẫu mà anh em chơi thùng giấy thùng sơn thâu nắp nói chung là tất cả chơi cái mẫu nào thì cứ gửi cho mình cái mẫu đó là mình làm được thì đi chơi anh em không cần phải bỏ hộp vô nữa hộp là hộp chợ nè đĩa là đĩa chờ, mình chỉ cần luồn duy nhất cái nắp vô là mình chơi được đó thì ở đây mình làm sẵn cái thùng thì mình test thử cho anh em coi để anh em biết được cái cách chơi cũng như những cái mình cần chuẩn bị khi đi đến sòng đi ờ, một bộ đầy đủ của nó chỉ có một cái thùng một cái nắp nè một cái bệ sạc và một cái màn hình để mình coi thì uh, vô sòng chơi thì ai lắc cũng được đây cứ lắp xong anh em cầm cái điện thoại này anh em bấm lên là anh em sẽ thấy ở bên trong tôm bầu gà cả ba con và đây là cái bệ sạc sạc đầy pin anh em đánh tầm khoảng 4 tiếng hết pin thì cứ cắm sạc Samsung vô đặt cái thùng lên như vậy là nó sạc còn cái điện thoại coi này á thì nó sẽ có hai mẫu cái mẫu này là mình làm sẵn vô cái mô hình Nokia điện thoại của bắp còn anh em muốn uh, kết nối trực tiếp cái điện thoại của anh em đang xài bình thường thì cứ mang cái điện thoại anh em lên đây xài Samsung cũng được iPhone cũng được mình sẽ kết nối trực tiếp vô đó cho anh em coi nó sẽ kín đáo hơn và nó sẽ ngụy trang nó sẽ tốt hơn đây có lắc xong rồi bấm lên hai con gà con bầu thấy rõ cả màu cả ba con cá cua tôm cá cù tòm hai con cua một con gà đó đây là cái bộ thứ hai chơi bằng thùng camera thâu camera và nắp camera còn bây giờ mình sẽ test tới cái bộ thứ ba để hỗ trợ cho anh em chơi là cái bộ bầu cua cảm ứng đi chơi thì anh em phải bỏ hộp vô một bộ đầy đủ của nó sẽ có một hộp kèm theo hai máy rung thì máy này anh em sẽ đội ở trên nón để nó đo thuốc đo hộp máy này là sẽ là máy rung hộn túi thì cái cách rung của nó cũng rất là dễ cái bộ này hoàn toàn không có tan nha xé hộp thoải mái không có tan nhưng mà cái khó của nó là anh em phải bỏ hộp vô là một nè cái thứ hai là anh em chỉ đánh được một mặt duy nhất chẳng hạn như mình làm con gà thì khi nào nó lên con gà là nó sẽ rung năm mặt còn lại nó sẽ không rung thì cứ khi nào rung thì đánh con gà đây là cái bộ cảm ứng hoặc là nếu mà anh em chuyên nghiệp rồi anh em đánh quen rồi thì mình có thể bán cho anh em cái thuốc cái thuốc của nó thì chỉ bằng tầm này thôi nó rất là nhỏ nó bằng cái đầu tâm thôi màu đen về anh em chơi chẳng hạn đi vô sòng anh em có thể cầm vô hộp người ta anh em bóp cái thuốc cho nó dính vô cái hộp người ta là anh em chơi được và chỉ đánh được một mặt duy nhất đây là cái bộ thứ ba bầu cua cảm ứng thì à, đây là những cái bộ đồ chơi để hỗ trợ cho anh em đi đánh bầu cua tốt nhất thì anh em nào có nhu cầu lấy hàng thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại đây 09097040 thì uh, hiện tại thì ở đây giờ nó lừa đảo rất là nhiều bởi vậy mình cũng khuyên anh em lấy hàng thì cố gắng tham khảo cho thật kỹ tìm cho mình một cái đại lý là nó uy tín mà mua hàng thì cái gì không biết không hiểu thì cứ alo mình sẽ tư vấn hỗ trợ hết mình cho anh em thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha